tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên hộp nướng của nó cũng không nướng mà bị nướng được làm từ nóc đây tôi sẽ mở tôi sẽ mở nhọn lửa lại để dễ thổi không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 cho đến 4 à, tháng để sử dụng á các bạn kéo hộp pin ở đi vị trí này ra đây các sử dụng một cặp pin đạn như thế này một viên pin sạc sẽ không thể nào gắn vừa vào được cho nó cũng ngắn thôi vì thế chúng tôi tăng kích cỡ cho pin bằng cách là đi kèm các thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên bên kia các hàng chúng tôi làm dấu sẵn rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm đây cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào cố định thanh lò xo như thế này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 nghe tiếng đánh lửa của bếp tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là pin nó còn nhiều tiếng đánh lửa của bếp nó yếu nó chậm dần đi tức là pin nó sắp hết hoặc là các bạn nhìn một cái đèn ở đây đèn ở đây nó sáng đỏ lên nó không tắt tức là pin nó yếu lắm rồi nó sắp hết rồi các bạn nên cắm sạc vào bên phía tay trái có một cái đầu dây sạc đi kèm với đó là một đoạn dây sạc dài 3 mét dây sạc 3 mét các bạn cắm vào cái cục sạc để sạc thôi các bạn lưu ý là trong, trên cái cục sạc nó có cái đèn đèn nó là báo đỏ tức là pin chưa có đầy chúng ta nên sạc khi nào đèn chuyển ra màu xanh đó, tức là pin đã đầy rồi các bạn có thể tháo ra các bạn vừa sạc vừa sử dụng hoặc là sạc qua đêm đều được hết 下来，哎。 bếp này nó là dòng bếp cơ bản nên nó không có tích hợp những chức năng tiện ích khác giúp các bạn có thể nấu nướng cũng như là không có chức năng hẹn giờ thì nếu ờ, các bạn các bạn các bạn muốn hẹn giờ chúng ta có kèm một cái ờ, thiết bị hẹn giờ như thế này giá bán là 80 nghìn một chiếc giá là 80 000 một chiếc các bạn muốn sử dụng nhất là đơn giản các bạn cắm cái ờ, cục sạc vào cái thiết bị này thôi sau đó chúng ta cắm vào cái ổ hẹn giờ này các bạn tăng chỉnh tối đa đó là được 90 phút ở đây tôi sẽ để một phút thôi để thử cho các bạn xem lưu ý là các bạn phải lấy pin ra để cho bếp nó không còn nguồn điện nữa đây cái thiết bị của tôi đã hết giờ cái thiết đồng hồ chạy về không đây